mẫu xe nhập khẩu bán kiểu bia kèm lạc tại Việt Nam. Ô tô nhập khẩu đang là nhóm xe gây chú ý trên thị trường Việt Nam sau nửa đầu năm 2018 bị chặn lại bởi Nghị định 116. Chỉ tính riêng trong tháng 8 và tháng 9 đã có khoảng 15 mẫu xe mới, phiên bản nâng cấp hoặc cập nhật tính năng được giới thiệu tại Việt Nam. Lượng xe về nhỏ giọt, mẫu mã phong phú. Một số mẫu xe có giá bán tốt do hưởng thuế nhập khẩu 0% nội khối ASEAN, khiến nhu cầu mua ô tô nhập khẩu tăng vọt, dẫn đến tình trạng khan hàng, để kiếm lời, các đại lý bán kiểu bia kèm lạc nếu khách hàng có nhu cầu nhận xe sớm. Phản ứng chung của người tiêu dùng về vấn đề này là không hài lòng. Có người cho rằng như vậy là chèn ép khách hàng, nhưng cũng có người cho rằng như vậy là hợp lý. Vì nhu cầu mua xe lớn mà lượng xe về nhỏ giọt, ai chấp nhận bỏ thêm tiền thì nhận xe sớm, ai không chịu bỏ thêm tiền thì tiếp tục chờ. Số tiền mua thêm phụ kiện dưới đây được tham khảo tại hai thành phố lớn là Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh, có thể chênh lệch ở từng đại lý. Forex Browser từ 270 đến 300 triệu đồng. Một tư vấn bán hàng của Ford khu vực miền Nam cho biết, khách hàng mua mẫu xe Explorer muốn nhận xe sớm phải đính kèm thêm gói phụ kiện trị giá 270 đến 300 triệu đồng. Ford Explorer 2018 có giá niêm yết là 2 tỷ 193 triệu đồng. Tính cả số tiền cộng thêm để nhận xe sớm vào khoảng từ 2 tỷ 463 triệu đồng đến 2 tỷ 493 triệu đồng. Ford Explorer Limited 2018 được trang bị động cơ tăng áp 4 xi lanh 2.3 EcoBoost công suất 269 mã lực tại 5.500 vòng trên phút, muôn xoắn cực đại 420 Nm tại 3.000 vòng trên phút, đi kèm một số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh. Ford Explorer tại Việt Nam cạnh tranh với Toyota Land Cruiser Prado về giá, tuy nhiên mẫu xe Nhật lại đang gặp khó khăn về nguồn cung. Ford Everest từ 100 đến 150 triệu đồng. Ford Everest thế hệ thứ ba có nhiều điểm mạnh ra mắt lần đầu tiên tại Việt Nam trong khuôn khổ triển lãm ô tô Việt Nam cuối năm 2015 Tuy nhiên do định giá cao vượt xa các đối thủ trong cùng phân khúc là Toyota Fortuner khiến Everest kém hấp dẫn trên thị trường. Phiên bản nâng cấp dưới vòng đời facelift của Everest có thêm nâng cấp một số thay đổi về ngoại hình và tính năng, nhưng đáng chú ý nhất là động cơ, hộp số mới đi cùng giá bán thấp hơn so với đời cũ. Cụ thể giá niêm yết dao động từ 1 tỷ 112 triệu đến 1 tỷ 399 triệu. Tuy nhiên khách hàng phải chi trả thêm số tiền là 100 triệu đồng, 120 triệu đồng và 150 triệu đồng tương ứng với ba phiên bản Chen titanium một cầu và titanium hai cầu để nhận xe sớm hoặc phải chờ đến tháng cuối năm. Toyota Rush từ 40 đến 50 triệu đồng. Toyota Rush được đại lý bán bia kèm lạc ngay từ khi xe chưa ra mắt. Hiện tại khách hàng phải mua thêm gói phụ kiện trị giá 40 đến 50 triệu đồng nếu muốn ưu tiên nhận xe hoặc phải chờ đến tháng 12 năm 2018. Mẫu xe này ra mắt thị trường vào cuối tháng 9, hãng xe Nhật ờ, phân phối duy nhất một phiên bản với giá bán niêm yết là 668 triệu đồng. Toyota Rush đại diện cho xu hướng mới tại Việt Nam khi xe lai kiểu dáng crossover và MPV là đối thủ trực diện của Mitsubishi Expander nhưng giá bán niêm yết cao hơn 48 triệu đồng. Dù vậy, sức hút của mẫu xe này trên thị trường là không hề nhỏ. Rush có 7 chỗ ngồi, nhập khẩu từ Indonesia và được hưởng thuế 0%. Xe trang bị động cơ 4 xi lanh 1.5 lít cho công suất 102 mã lực và môn xoắn cực đại 134 Nm, đi kèm số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu sau. Toyota Fortuner hơn 100 triệu đồng. Toyota Fortuner thường xuyên nằm trong danh sách những mẫu xe bán bia kèm lạc tại Việt Nam do lượng xe về còn hạn chế. Fortuner trở lại thị trường vào tháng 8 với 4 phiên bản gồm 2.4 số sàn, 2.4 số tự động, 2.7 số tự động và 2.8 số tự động. Hiện khách hàng muốn mua các phiên bản số tự động đều phải mua thêm gói phụ kiện để nhận xe sớm. Riêng phiên bản cao cấp, gói phụ kiện bán à, kèm có giá hơn 100 triệu đồng – sau khi có hàng trở lại, Toyota Fortuner nhanh chóng đạt doanh số 926 xe trong tháng 8, vượt xa các đối thủ còn lại trong phân khúc SUV cỡ trung như Ford Everest, Mitsubishi Pajero Sport, Chevrolet Trailblazer và Isuzu MU-X. Fortuner có lợi thế là bền bỉ, dễ sửa chữa, chi phí sử dụng thấp và khả năng thanh khoản cao. Xe nhập khẩu từ thị trường Indonesia. Honda CRV 50 triệu đồng. Từ khi về nước hồi tháng 3 năm 2018, Honda CRV luôn trong tình trạng cháy hàng – Hiện tại, số tiền trung bình phải bỏ ra để nhận xe sớm là 50 triệu đồng. Có thời điểm trước đây lên đến 70 triệu đồng, thậm chí là 100 triệu đồng. Tính đến hết tháng 8 năm 2018, Honda CRV đạt doanh số 5.098 xe, đứng thứ hai trong phân khúc crossover cỡ trung khi Mazda CX-5 có doanh số là 8.000 xe. Giá niêm yết của Honda CRV hiện dao động từ 973 triệu đồng đến 1 tỷ 083 triệu đồng. Honda CRV sử dụng động cơ VTEC turbo 1.5 lít công suất 188 mã lực tại 5.600 vòng trên phút và mô xoắn cực đại 240 Nm tại giải vòng tua từ 2.000 đến 5.000 vòng trên phút. Hộp số tự động vô cấp CVT. Mitsubishi Expander từ 30 đến 40 triệu đồng. Expander là mẫu xe duy nhất trong giải sản phẩm của Mitsubishi tại Việt Nam phải mua thêm 30 đến 40 triệu đồng tiền phụ kiện. Nhiều tư vấn bán hàng của hãng thông báo lượng khách hàng xếp hàng chờ nhận xe đã đến tháng 2 năm 2019. Mitsubishi Expander cạnh tranh với Toyota Rush So với đối thủ, Expander có kiểu dáng đột phá hơn, đi kèm mức giá niêm yết và mức giá thực tế thấp hơn, nhưng chỉ tiếc rằng xe sử dụng uh, cầu trước trong khi Rush lại trang bị dẫn động cầu sau. Dưới nắp capo là khối động cơ 1.5 lít, 4 xi lanh, sản xuất công suất 103 mã lực và mô xoắn cực đại 141 Nm tại 4.000 vòng trên phút, dẫn động cầu trước kết hợp với số sàn 5 ờ, cấp hoặc số tự động 4 cấp. Tổng hợp từ dinh.vn